thí nghiệm không ngủ của Liên Xô và đội quân Tây Ma trong Thế chiến thứ hai. Trong thời chiến tranh thế giới lần thứ hai, để cố gắng giành lấy chiến thắng, quân đội Liên Xô đã từng lên một kế hoạch điên rồ, đó là cố gắng xây dựng một binh đoàn không cần ngủ. Cuối cùng đã vô tình tạo ra một đội thay ma có sức mạnh to lớn, không có ý thức và không biết đau đớn. Tuy nhiên, đạo quân này nhanh chóng mất kiểm soát và buộc nước này phải tiêu hủy toàn bộ bằng chứng và dừng ngay lập tức các nghiên cứu. Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Thúy Hằng rất vui khi được gặp lại quý vị. Vâng, chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta bàn đến chính là quân đội thay Ma và những thí nghiệm bí mật của quân đội Liên Xô. Nhưng nếu là bí mật thì làm sao thế giới bên ngoài lại biết tới những thí nghiệm này? Để giải đáp cho những thắc mắc đó, chúng ta phải bắt đầu kể về câu chuyện kỳ lạ của bác sĩ thôi miên Pietro Cortelli và bệnh nhân của mình. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1980. Một người đàn ông với sắc mặt lo lắng đã tìm đến một bác sĩ thôi miên rất nổi tiếng vào lúc đó, có tên là Pietro Cotelli. Người đàn ông này đã nói với bác sĩ rằng mình đã mất ngủ mấy ngày liền. Đây là lời nguyền trong gia tộc ông, trong hơn 200 năm qua trong gia đình ông. Một khi có người mất ngủ thì trong vòng một năm người đó sẽ qua đời. Nghe xong lời giới thiệu của bệnh nhân, vị bác sĩ thôi miên uy tín này đã không nhịn nổi mà cười lên. Ông nói với bệnh nhân rằng trên thế giới này không có ai mất đi tính mạng của mình chỉ vì mất ngủ cả. Tiếp sau đó vài ngày, bác sĩ đã tích cực chữa trị cho người đàn ông. Sau đó bác sĩ đã phát hiện ra rằng bất luận là liều lượng thuốc ngủ của bệnh nhân mạnh đến đâu thì bệnh nhân này cũng không thể đi vào giấc ngủ vì con người không thể không ngủ trong thời gian dài được. Nếu tiếp tục như vậy thì bệnh nhân này rất có thể sẽ thực sự mất đi tính mạng của mình. Vị bác sĩ đã nhanh chóng lật lại các tài liệu từ các nơi trên thế giới nhằm làm rõ vấn đề mà ông đang gặp phải ở trước mắt. Sau đó, ông chú ý đến một tài liệu được để lại từ một bác sĩ người Liên Xô vào thời kỳ Thế chiến thứ hai. Tài liệu này đã nói rằng, năm xưa, Liên Xô đã từng cố gắng xây dựng một binh đoàn không cần ngủ cuối cùng đã vô tình tạo ra một đội thây ma có sức mạnh to lớn, không có ý thức và không biết đau đớn. Tiếp tục điều tra dựa theo tài liệu của vị bác sĩ người Liên Xô để lại, ông đã phát hiện ra từ Thế chiến thứ hai đã thực sự có một đội quân thây ma. Đội quân thây ma của Liên Xô vào tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bắt đầu. Các quốc gia tham chiến đều dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, cố gắng giành giật từng chiến thắng dù là nhỏ nhất đương nhiên trong đó có cả Liên Xô. Và lúc đó, các chuyên gia của Liên Xô đã cùng nhau gặp mặt để thảo luận xem làm thế nào để nâng cao năng lực chiến đấu của binh sĩ một cách hiệu quả. Lúc này, có một chuyên gia đã đề xuất ý tưởng của mình. Nếu trong môi trường có đầy đủ khí Nikolayev, thì có thể chúng ta sẽ xây dựng được một đội quân không cần nghỉ ngơi, như thế năng suất chiến đấu sẽ gấp đôi người bình thường. Khí Nikolayev lần đầu tiên xuất hiện là ở Nhật Bản Kết cấu hóa học của nó khá tương tự với adrenaline trong thân thể của con người. Chất này sẽ kích thích thần kinh trung ương, đại loại nó là một loại chất kích thích. Tại Nhật Bản, có rất nhiều binh sĩ đã lấy nó để nâng cao năng lực chiến đấu của mình. Nếu dùng đủ nhiều thì thậm chí có thể không cần ngủ trong mấy ngày liền. Đề xuất này nhanh chóng đã được chỉ huy trong quân đội thông qua. Theo đó, trước khi áp dụng phương pháp này cho toàn bộ các binh sĩ, họ cần có cuộc thử nghiệm thực tế một cách đầy đủ nhất. Vào năm 1940, dưới sự đồng ý của Stalin, cuộc thử nghiệm tước đoạt giấc ngủ được triển khai. Cuộc thử nghiệm tước đoạt giấc ngủ Nơi bắt đầu cho cuộc thử nghiệm phi nhân đạo này là ở trại cải tạo lao động của Liên Xô. Nơi này được biết đến là một trại giam chuyên bắt nhốt các tù nhân chính trị. Theo thống kê, trong những năm từ 1918 cho đến năm 1960, trại giam này đã giam giữ hàng triệu người bất đồng chính kiến. Họ đã cử một nhóm chuyên gia khoa học mặc áo choàng trắng đến trại cải tạo này và dưới sự hộ tống của quân đội. Họ yêu cầu giám ngục đưa đến 5 người có thân hình cao to và thể trạng tốt. 5 người này bị trùm kín và được đưa đến một nơi nằm trong lòng đất. Khi nhóm người này còn hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình thì nhận được thông báo rằng họ đang được tham gia một cuộc thử nghiệm bí mật cấp quốc gia và đây chính là một sự may mắn của họ. Theo quy định, 5 người này buộc phải sinh hoạt trong một không gian kín trong 30 ngày. Bên trong nơi này đã chuẩn bị sẵn lương thực, thức ăn và nước uống. Thậm chí, họ còn được chuẩn bị cả báo chí. Nghe có vẻ khá thoải mái như là đi nghỉ dưỡng có đúng không ạ? Tuy nhiên, điều tồi tệ mà năm con người này phải đối mặt đó là họ sẽ không được phép ngủ trong suốt quá trình thử nghiệm để đảm bảo cho năm người này vẫn sống tốt mà không cần ngủ. Các khoa học gia đã bơm khí oxy nồng độ cao vào liên tục và điều hòa phía trên của căn phòng sẽ bơm vào khí Nikolayev theo định kỳ. Các chuyên gia sẽ theo dõi họ thông qua một ô cửa sổ và giám sát tình hình trong phòng thử nghiệm bằng micro đặt trong căn phòng này. Ngoài ra, để 5 tù nhân tích cực tham gia thí nghiệm, bọn họ được giám ngục hứa sau khi kết thúc họ sẽ được trả tự do. Các điều kiện được chuẩn bị quá lý tưởng khiến cho năm người họ đã không thể ngờ được rằng họ sẽ phải đối mặt với một kết cục vô cùng bi thảm. Chuyển biến trong khi thử nghiệm theo tài liệu ghi chép lại, trong 3 ngày đầu tiên của cuộc thử nghiệm, năm tù nhân giống như đang đi nghỉ dưỡng. Cảm thấy đói thì thưởng thức ngay đồ ăn ngon đã được chuẩn bị sẵn. Ăn no rồi thì năm người lại cùng nhau nói chuyện và bàn về những kế hoạch sau khi họ ra khỏi trại giam. Nói chuyện chán rồi thì họ lấy báo chí ra để giết thời gian, tất cả đều diễn ra rất bình thường. Nhưng khi khí Nikolayev liên tục được bơm vào, đến ngày thứ năm họ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường về cảm xúc. Họ liên tục kể về những ngày tháng khổ cực của mình, khi nói đến chuyện xúc động còn rơi nước mắt. Theo ghi chép, cuộc hàn huyên giữa năm tù nhân này kéo dài trong thời gian hơn một ngày. Sau đó, đã có người trong số 5 tù nhân xuất hiện ảo giác và họ không còn nói chuyện nữa, chỉ tìm chỗ không có người tự nói chuyện một mình về quê hương của mình. Có người ánh mắt trở nên vô hồn, có người thì lăn lộn trên mặt đất và gào thét liên tục. Điều này đã xảy ra trong 4 ngày liên tiếp. Nhân viên nghiên cứu cho rằng đây có thể là do thân thể của họ đã đi đến một giới hạn cực độ. Còn có một tù nhân thì đột nhiên đứng dậy, liên tục chạy đi chạy lại xung quanh căn phòng, vừa chạy vừa la hét điên cuồng. Theo thời gian, biểu hiện của năm tù nhân này càng ngày càng xuất hiện các hành vi kích động dị thường. Họ không còn bộ dạng yếu ớt nữa mà bắt đầu kích động và mất kiểm soát. Thậm chí, một trong các tù nhân đã bắt đầu đập phá thiết bị chiếu sáng duy nhất của căn phòng, làm cho căn phòng rơi vào bóng tối và các nhà khoa học đã không cách nào có thể quan sát được thí nghiệm nữa. Biến đổi tinh hoàng vì mất ngủ Trong ngày thứ 9, một người trong số họ bắt đầu gào thét man dại Ông ta chạy khắp phòng, gào bằng tất cả sức lực của mình trong 3 tiếng liền, mãi cho đến khi những gì ông ta có thể phát ra được chỉ còn là những tiếng ú ớ vù nghĩa. Có lẽ dây thanh quản đã bị đứt chăng? Nhưng ngạc nhiên nhất là phản ứng của các cá nhân còn lại, những đồng đội của người đàn ông kia. Họ vẫn tiếp tục thì thầm, mãi cho đến khi cá nhân thứ hai bắt đầu gào thét. Bỗng nhiên, tiếng gào thét chấm dứt và tiếng gì rầm cũng im bặt. 3 ngày nữa đã trôi qua, các nhà khoa học lò phát sốt, kiểm tra hàng giờ những cái microphone xem liệu chúng có phải bị hư hay không. Vì không thể nào mà 5 con người trong cùng một căn phòng khép kín lại không làm phát sinh bất cứ tiếng động nào. Họ không chết, chỉ số hấp thụ oxy cho thấy 5 cá nhân vẫn còn sống khỏe mạnh. Mãi cho đến ngày thứ 14, các nhà khoa học và quân đội đã thực hiện giải pháp cuối cùng, đó là thiết lập hệ thống giao tiếp vào căn phòng, đưa ra một số đề nghị với mong muốn nhận lại những tín hiệu sống, dù là yếu ớt từ năm cá nhân mà họ nghĩ đã chết hay đã chuyển sang sống thực vật. Một người nói, chúng tôi sẽ vào để kiểm tra microphone, tránh xa khỏi cửa và nằm úp xuống sàn nhà. Nếu hợp tác, bạn sẽ được tự do ngay lập tức. Tuy nhiên đáp lại gợi ý cho sự tự do trên là một câu trả lời ngắn gọn nói với một giọng điệu bình thản. Chúng tôi không muốn được tự do nữa. Tranh cãi nổ ra giữa những nhà khoa học và các tay tướng lĩnh đã đầu tư cho thí nghiệm này. Không thể nào đưa ra một ý kiến nào để giải thích, họ đã quyết định mở cửa căn phòng vào ngày thứ 15 vào lúc nửa đêm. Khí oxy được bơm đầy vào căn phòng, khí ga thì rút dần ra ngoài. Ngay lập tức, ba giọng nói khẩn khoản xin họ hãy bơm lại khí ga đó vào phòng, tha thiết như thể cả mạng sống của họ đang phụ thuộc như vậy. Dù gì đi chăng nữa, binh lính bắt đầu tiến vào căn phòng Họ bắt đầu gào thét man dại hơn lúc trước và những gì các binh sĩ nhìn thấy dường như đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Thầy ma xuất hiện Thức ăn vẫn còn nguyên, cho thấy là từ ngày thứ năm trở đi họ không ăn chút nào cả. Trong góc căn phòng, một đống thịt và nội tạng của một người trong số đó đã bịt kín nút thoát nước của phòng. Có vẻ như người này đã tự cào cống ngực, bụng mình liên tục cho đến chết bốn cá nhân còn sống cũng có dấu hiệu của việc tự hành hạ chính mình. Họ bị chóc da phần ngực và bụng, da và máu vẫn còn vương trên đầu ngón tay gầy guộc. Trong căn phòng thí nghiệm, bốn giọng nói thay phiên nhau cầu xin được tiếp tục sống trong căn phòng, trong thứ khí ga đó. Tuy nhiên, các nhà khoa học quyết định sẽ cưỡng chế họ ra ngoài. Kết quả, bốn cá nhân đó phản ứng một cách điên cuồng, như thể họ dùng hết mọi sức lực chống lại sự cưỡng chế. Mặc cho bị các binh sĩ xả súng vào người, họ vẫn bất chấp lao vào, dùng răng cắn vào cổ, dùng tay cào khắp mặt. Một người lính đã gần như đứt một chân vì sự hùng bạo này. Trong lúc đó, một cá thể thí nghiệm đã bị thương, chảy máu liên tục. Viện y tá liền thực hiện cầm máu và tiêm thuốc an thần cho các cá nhân còn lại, nhưng dường như đều vô vọng. Dù đã bị tiêm một lượng an thần gấp 10 lần so với người bình thường có thể chịu được, nhưng họ vẫn kháng cự như những con thú bị dồn đến đường cùng. Chống cự điên loạn các bác sĩ và người lính và họ đã không ngừng gào thét lên. Nữa đi, cho tôi nữa đi. Sau cuộc cưỡng chế, ba đối tượng sống sót được di rời đến một khu vực khác để tiến hành các thí nghiệm tiếp theo. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng tử vong không lâu sau đó. Giải thích dưới góc nhìn khoa học Đối diện với kết quả hết sức kinh khủng này, các nhà khoa học đã cố gắng đưa ra lời giải thích của mình. Họ cho rằng một khi thân thể người được hỗ trợ bởi khí Nikolayev, sau khi chịu đựng qua cơn thèm ngủ ban đầu, adrenaline trong cơ thể người sẽ nâng cao thể trạng lên một mức độ khó mà tưởng tượng được. Dưới sự hỗ trợ của adrenaline, con người không những mất đi cảm giác đau đớn mà còn có được một sức mạnh mà trước đó chưa từng có, giống như thầy mà vậy. Mặc dù thông tin này đã bị dò dỉ, chính phủ Liên Xô vẫn luôn không chính thức thừa nhận sự tồn tại của thí nghiệm này. Chính vì không được chính phủ thừa nhận nên từ trước cho tới nay, người ta vẫn luôn coi cuộc thử nghiệm tức đoạt giấc ngủ là một tin đồn mãi cho đến năm 1963, sau khi một thiếu niên 17 tuổi đích thân trải nghiệm, người ta mới nhận ra rằng chuyện này có thể đã từng xảy ra cuộc thử nghiệm thời hiện đại vào năm 1963, một thiếu niên tên là Randy Quaner đã quyết định cùng bạn của mình tiến hành một cuộc thử nghiệm cực hạn của thân thể. Cuộc thử nghiệm này nhằm thách thức rằng rốt cuộc thì một người có thể không ngủ trong bao lâu. Điều khác biệt giữa cuộc thử nghiệm lần này với cuộc thử nghiệm của Liên Xô năm xưa ở chỗ, cuộc thử nghiệm của Randy không dùng đến chất hóa học để duy trì sự tỉnh táo, mà bạn của cậu cùng với đội ngũ bác sĩ sẽ ở bên cạnh để tiếp sức cho cậu, giúp cậu có thể duy trì được trạng thái tỉnh táo. Giai đoạn trước khi cuộc thử nghiệm, Randy đã rơi vào tình trạng tinh thần phân tán, nhưng sau đó lại giống với cuộc thử nghiệm của Liên Xô ở điểm. Sau khi đã vượt qua thời gian ban đầu của cuộc thử nghiệm, cậu bắt đầu xuất hiện các triệu chứng kích thích thần kinh vận động. Trong một trận thi đấu bóng rổ, cậu đã đạt được thành tích tốt hơn so với bình thường. Nhưng cũng vì Randy đã không sử dụng đến khí Nikolayev nên chỉ cần cậu tích lại sẽ lập tức đi vào giấc ngủ. Vì vậy, khiến cho Randy luôn bận rộn là vô cùng quan trọng. Cuối cùng, bằng sự cố gắng của mọi người, Randy đã không ngủ liên tiếp trong vòng 11 ngày và 25 phút và trở thành người giữ kỷ lục thế giới Guinness về việc không ngủ trong thời gian dài. Điều đáng chú ý là trong quá trình của thử thách không ngủ này, mặc dù Randy có sự nâng cao rõ rệt trong vận động, nhưng xúc giác của cậu lại trở nên kém đi. Khi bịt mắt lại, cậu lại không thể biết được mình đang chạm vào mặt bàn. Cho dù người khác có va vào người cậu thì cậu cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Điều này quả thực khiến cho người ta nghĩ đến quá trình thử nghiệm của Liên Xô. Điều khiến người ta bất ngờ nhất là những người tham gia cuộc thử nghiệm đã mất đi cảm giác đau đớn trên cơ thể của chính mình, nên điều bị cho là tin đồn không phải là không có căn cứ. Hội chứng thây ma xuất hiện trên động vật Chúng ta hãy cùng quay lại với gia tộc của người đàn ông mà Thúy Hằng đã nhắc lại ở phần đầu câu chuyện gia tộc này vì chịu lời nguyền rủa khó hiểu mà mắc căn bệnh không thể ngủ. Người đàn ông nói trên vẫn không thể ngủ được nên có thể suy yếu và tử vong trong một năm sau khi trị liệu. Trước thời khắc cuối cùng, người đàn ông này đã ký tên vào một văn bản đồng ý hiến tặng di thể của mình sau khi chết. Sau khi người đàn ông này chết, bác sĩ Pietro Cotelli đã tiến hành giải phẫu di thể của người đàn ông này. Đến đây, vấn đề quan trọng đã xuất hiện khi bác sĩ giải phẫu bộ não của người đàn ông này đã phát hiện ra bộ phận não trung gian của bệnh nhân này phần lớn đã bị hoại tử rồi, mà não trung gian lại chính là cơ quan quan trọng phụ trách giấc ngủ của con người. Sau đó, bác sĩ đã tiến hành thêm một bước hóa nghiệm. Cuối cùng, ông đã phát hiện ra Brian. Brian là phân tử protein không chứa một loại axit nucleic nào hoặc nếu có thì cũng quá ngắn để mã hóa bất kỳ một protein nào. Trong cơ thể bình thường có thể có sẵn prion, nhưng chúng không gây bệnh. Trong một điều kiện nào đó, prion có thể thay đổi cấu trúc và gây bệnh. Theo các ghi chép y khoa, prion gây ra nhiều bệnh nguy hiểm ở động vật và người, gây thoái hóa hệ thần kinh trung ương và giảm sút trí tuệ như bệnh bỏ điên, bệnh cru, bệnh mất ngủ FFI ở người. Và đây được cho là nguyên nhân dẫn đến chứng mất ngủ di chuyển nói trên. Vào năm 2020, tại Hoa Kỳ đã từng xuất hiện một lượng lớn hưu zombie do nhiễm phải virus xác sống CWD. Theo đó, loại virus CWD này tấn công não, tủy và những mô khác của hươu, nai và nai sừng tấm, khiến cho chúng sụt cân nhanh chóng, tứ chi tê cứng, hung hăng trước khi chết. Thậm chí một số con mắc bệnh còn xuất hiện hành vi tấn công con người, rất giống với thầy ma. Điều khiến cho người ta kinh ngạc đó là khi các nhà khoa học nghiên cứu bộ não và xương sống của con hươu nhiễm bệnh, họ đã phát hiện ra prion, nó rất giống với căn bệnh của người đàn ông phía trên. Điều này đã khiến cho giới khoa học không khỏi lo sợ. Nếu không may, chủng virus này biến dị và có thể lây nhiễm trên con người, đó có thể là một loại thảm họa cho toàn nhân loại. Vâng, và chủ đề ngày hôm nay từ đây cũng đã kết thúc rồi. Bạn nghĩ sao về thí nghiệm tước bỏ không ngủ của Liên Xô? Và lần không ngủ dài nhất của bạn đã từng trải qua là bao nhiêu lâu? Hãy để lại comment ở bên dưới để cho Thúy Hằng và mọi người cùng được biết nhé. Còn bây giờ, Thúy Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.